chào anh em Đấy, cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi vừa mới cho ra mắt anh em Đấy thì cái bộ hột tài xỉu này nó là bộ hột tài xỉu hay Đấy, vì sao nó với tên là bộ hột tài xỉu hay thì là anh em theo dõi hết cái video này anh em biết cái vì sao nó lại được tên là bộ hột tài xỉu hay thì cái bộ hột tài xỉu này nó cũng như cái những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi làm cung cấp cho anh em đi lắp cái đấy thì cái bộ hột này nó cũng đi theo ý muốn của anh em đấy cũng đi đều 5 năm cũng có tỷ lệ mà anh em uh, lắc đều tay nó sẽ có tỷ lệ uh, lên bạc rất là cao đấy và cái quan trọng nhất của bộ hột này khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc này thì uh, nó sẽ uh, phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó hầu như tất cả những cái thế hột tài xỉu khó nhá đây là cái bộ hột tài xỉu mới nhất và có những cái tính chất mà nó giúp đỡ cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu giải tỏa những cái tâm tâm lý cho anh em khi anh em đi lắc mà anh em chưa lắc qua được những cái thế hột tài xỉu khó ấy, thì cái bộ hột này nó nhằm giải tỏa hết được những tâm lý của anh em nhé những cái thế hột tài xỉu khó thì anh em đi lắc tài xỉu anh em đã biết rồi khi mà anh em mà chưa lắc được qua những cái thế hột tài xỉu khó đấy mà anh em mắc phải những cái thế đấy thì anh em sẽ rất là bị tâm lý khi mà anh em đi lắc nhá đấy. thì khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em mắc phải những cái thế hột đó thì cái bộ hột này nó sẽ giải cuộc cả tâm lý cho anh em đấy thì trước khi vào à, thử nghiệm cho anh em những cái thế hột tài xỉu khó mà cái bộ hột tài xỉu này nó sẽ phá vỡ thì anh em cùng với tôi đấy. thử ờ, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu hay này đấy, cho nó xanh chín nhé đấy thì trước tiên tôi vào tôi thử cho anh em một cái nam châm nam châm này đó đó nam châm bao anh em trẻ hột đó. đúng không anh em thì à, nước muối không thể nào thiếu trong thực ờ, thử sang tích của anh em đó à, đúng không thì còn dọi đèn nữa thì uh, tại là tôi uh, không uh, có cái điện thoại nào ở đây nên là anh em uh, thông cảm tôi nhá cái này thì uh, nói chung là nước muối với cả uh, nam châm là cũng ok rồi còn dọi đèn thì đảm bảo với anh em luôn là trong như uh, trong và trắng như ngọc trinh nhá Đấy, đĩa thì hoàn toàn ok Đó. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em vài cái thế hột tài xỉu khó để cho anh em à, thấy được cái bộ hột này nó phá vỡ hoàn toàn những cái thế hột tài xỉu khó mà chỉ cần cái cách lắc bình thường anh em nhé nhé đấy thì trước tiên là tôi sẽ cho anh em à, cái thế hột tài xỉu khó đầu tiên đó chính là cái thế hột tài xỉu 556 556 à 665 đấy 665 này thì là khi mà anh em lắc bằng cái bộ hột thường thì là cái tỷ lệ của nó lên tài Đấy, tỷ lệ của nó tỷ lệ của nó lên tài khá là cao nhé 80 phần trăm là tỷ lệ nó lên tài nhưng với cái bộ hột tài xỉu hai này anh em chỉ cần lắc với cách lắc bình thường thôi à, là tỷ lệ của nó lại ngược lại so với cái bộ hột tài xỉu thường nhá đây anh em theo dõi cùng tôi à, tôi lắc rất là bình thường đúng không thì cái tỷ lệ của cái bộ hột hai này nó sẽ về xỉu cho anh em khoảng 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm là về xỉu nhá đó đúng không nó rất là hiệu quả cho anh em luôn nhé tiếp tục cho anh em cái thế tiếp theo là cái thế hai ba năm hoặc là là những cái là cái thế ờ, đây thế hai ba năm là cái thế mà cũng rất là nhiều anh em đi lắc tài xỉu anh em gặp thế này là anh em không lắc được là rất bị tâm lý thì anh em yên tâm là anh em sử dụng cái bộ hột này anh em sẽ có thêm đấy, những cái ờ, ổn định về tâm lý thì anh em sẽ lắc những cái trận lắc của anh em nó sẽ ok hơn rất là nhiều nhé đấy với những cái thế hột như thế này thì anh em cũng rất là bình thường anh em lắc thôi nhá lắc như này đó anh em cứ lắc bao nhiêu như vậy tỷ lệ mà nó sẽ giữ được xỉu của cái ờ, thế này cũng rất là cao nhá mở cho anh em là xỉu này hai hai ba đúng không anh em đó nó rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu hay anh em nào mà muốn test cái bộ hột này thì anh em cứ lên cơ sở đấy lên cơ sở cơ sở tôi ở bên xe miền tây thì là anh em cứ lên đấy anh em gọi điện tôi có số này tôi sẽ ra đón anh em nhé đấy thì tiếp tục với anh em một cái thế hột tài xỉu nữa đó chính là cái thế hột là bốn năm thế bốn bốn năm này thì anh em đi lắc rồi anh em biết cái riêng cái thế hột bốn bốn năm này thì anh em bắt buộc là anh em phải giữ được tài nhá phải giữ được tài những cái thế hột này mặc định của những cái bộ tài xỉu thường mà nó lắc thì là nó sẽ mặc định của cái bộ tài xỉu thường nó là à, nó sẽ là về xỉu cho anh em nhé ờ, về xỉu cho anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng đến cách lắc thì uh, có hai cách để cho anh em có thể là lắc được cái phá được cái thế hột này nhé. có hai cách để anh em phá được thế hột này một là anh em có thể là sử dụng cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu mà bên tôi muốn giới thiệu cho anh em à, giới thiệu cho anh em khi mà anh em mua bộ hột này và cách thứ hai đó là cái cách lắc bình thường Đấy, thì cái cách lắc bình thường này nó có phần trăm nó thấp hơn so với cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này đấy thì nói chung là khi mà anh em sử dụng cái bộ hột này anh em có cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu được của cái bộ tài xỉu hai này và cái cách lắc mà anh em sẽ phá vỡ được hoàn toàn thế hột tài xỉu khó nhé thì tôi sẽ sử dụng cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em của cái bộ tài xỉu hai này đấy nhá đó như thế này tôi sẽ giữ được tài nhá tôi sẽ giữ được tài cho anh em nó ngược lại so với hoàn toàn những cái thế hột uh, ờ, so với những cái bộ hột tài xỉu thường nhá hoặc là những cái bộ hột tài xỉu mà chưa làm mở cho anh em này đó 156 đúng không anh em Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em thì uh, cái video này tôi muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu hay Đấy, bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn phá vỡ thế hột tài xỉu theo ý muốn của anh em nhá Đấy thì đây là cái cách chơi tài xỉu Đấy, cái cách đánh tài xỉu mới nhất hiện nay cho anh em mới nhất 2020 này Đấy thì